Xin chào anh em thì hiện nay em đến sân chơi người ta nắp đĩa quần hột của người ta thì có cách nào để em giành được chiến thắng thì cần như này tôi xin chia sẻ với anh em một cái món đồ chơi mới một cái công nghệ mới chuẩn xác tuyệt đối để giúp anh em đánh bại mọi sân chơi mà không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé ai cũng có thể chơi được Đấy, áp dụng trên mọi hột tài xỉu hay mọi nắp đĩa Đấy, thì tôi chuẩn bị cho anh em một cái nắp chợ này cái đĩa chợ đây và một số quần hột chợ đây tôi sẽ nắp lên để lấy ba hột bất kỳ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 thì cái lọ thuốc uh, sát từ cảm ứng báo dung này đây là 100 phần trăm là không tan không để lại bất cứ cái gì anh em nhé anh em có thời hạn sử dụng là 3 tháng đấy thì cách chơi rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần mang cho tôi là cái máy báo dung này để trong người để sát với da thịt của mình đấy và đồng thời đấy anh em sẽ bôi cho tôi một chút sáp cảm ứng vào đầu tay này và xoa đều đầu tay lên đấy, anh em có thể bôi trước ở nhà hay đến sân chơi em bôi được đấy, thời gian bôi trước 5 đến 10 phút đều được em nhé và anh khéo léo chạm vào ba hột của người ta đấy thế là cái sáp từ cảm ứng này nó sẽ bám chặt trên bề mặt ba hột tài xỉu của người ta đấy sau khi anh em bôi vào nó sẽ kết nối với máy báo dung này nó sẽ báo dung cho em biết nhé đây thì tôi sẽ uh, à, xoay đèn cho anh em này anh em nhìn này đây đấy sau khi tôi bôi trên bề mặt nó này hoàn hột hoàn toàn bình thường nhé đấy tôi xoay đèn phần này không để lại bất cứ tăng tích gì em nhé đấy này hoàn toàn là bình thường nên là em cứ yên tâm nhé khi em bôi cái sáp từ cảm ứng vào hột người ta đấy nó không để lại bất cứ tăng tích gì những cái phần từ cảm ứng đấy nó bám chặt trên bề hột rồi đấy hột là cho thử lâm châm xoay đèn hay ngâm nước muối thoải mái em nhé đây đĩa của tôi cũng là xoay xuyên nhé ok chưa nắp đây đấy xoay xuyên nhé đồ là hoàn toàn bình thường đây tôi thử lâm châm luôn cho anh em Đấy. Đấy, anh em nhìn đâu lâm châm không hít nhé đĩa vậy đây ok chưa Đấy, nắp cũng là Đấy, tí tôi ờ, test tôi hướng dẫn anh em xong tôi sẽ ngâm ba hộp này vào đây để em thấy được ba hộp này nổi hoàn toàn bình thường em nhé Đấy, cách chơi rất đơn giản thôi sau anh em chỉ cần bật máy lên Đấy, và để sát với da thịt của mình để mình cảm nhận cái nhịp rung của nó anh em nhé thì sau đây tôi sẽ lắp và hướng dẫn anh em anh em lưu ý nhé với cái bộ đồ này nó báo một rung anh em lấy xỉu báo hai rung anh em tài như thế này đây máy báo hai rung anh em lấy tài tôi tài này ok 13 nút đấy, anh em có sóc dài đều được anh em nhé không ảnh hưởng gì đấy khoảng cách của máy tới bộ hột là 3 mét đổ lại em không nên ngồi quá xa anh em nhé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 thì anh em mà quan tâm có thể liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em máy báo một dung anh em xíu tôi xíu này 6 nút ok Đấy, cái máy này dung rất là êm nên anh em yên tâm em để trong người một mình em cảm nhận được cái nhịp dung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé như thế này đây máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 11 nút ok đây tôi sẽ để lên cái đĩa này để em cùng cảm nhận cái nhịp dung với tôi nhé cái này chuẩn xác tuyệt đối anh em nhé nên em cứ yên tâm sóc xong hai ba giây là máy nó phân đấy xong là nó báo dung cho em biết nhé máy báo một dung đây anh em đánh xỉu tôi xỉu này ok 10 nút đấy đây công nghệ mới nhất hiện nay không để lại bất cứ trang thiết gì và lưu ý này bao cho em tất cả các máy dò nhé không có một cái thiết bị nào không có một cái máy dò nào dò ra nên anh em cứ yên tâm nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này ok 15 nút rất là hiệu quả em nhé thì em quan tâm tới những đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa hay game hack trên điện thoại đây thì liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em nhé máy báo một dung đây anh em ấy xỉu tôi xỉu này 8 nút này ok đấy chuẩn xác tuyệt đối em nhé thì em quan tâm tới cái bộ đồ cảm ứng báo dung này thì em có thể liên hệ với tôi đây tôi sẽ nâng một tờ cho anh em này đấy